Hello, xin chào tất cả mọi người Thì quay cái video này là muốn giới thiệu tất cả các bạn Một loại kem make up cực kỳ thần thánh à, Đánh lên da là căng bóng mịn à, Xinh đẹp Nói chung là rất là tâm đắc và bán rất là chạy bên Linh Và không phải biết là bán bao nhiêu Và bán 1.000 người là 999 người khen rồi Đó Thì đây chính là Em nói đây Đó chính là kem Chichada Thì kem Chichada này là nhập Minh Thái về và chính Linh sách về chứ không phải là qua trung gian bất kỳ những chỗ nào hết nên là về vấn đề hàng nhái hàng giả hàng trôi giả thì mọi người cứ an tâm nha đó thì về cái hộp kem này là Linh đang xài mọi người mọi người thấy là à, hộp kem rất là đầy và giờ xài rất là lâu rồi nhưng mà nó vẫn chưa hết thì mọi người biết là với giá tiền 290 ngàn mà mình có thể mua một hộp kem mình xài có thể là cả năm cũng chưa hết nữa và cái hạn sử dụng của nó là 3 năm lận nên là mọi người cứ yên tâm là mình sử dụng đều đều đều đều, đều. không lo nha mọi người và cái hộp kem mọi người để lâu như thế này mình vẫn không có à, ảnh hưởng và không có hư hại gì hết rồi thì khi mà đánh cái hộp kem này lên á thì da rất là thấm thấm mịn và da mọi người hỏi linh đó là chị ơi có tông không thì linh cũng giới thiệu mọi người là cái kem này không hề có tông à, thần thánh đến nỗi là da các bạn đen da các bạn trắng da các bạn trung bình khi mà đánh lên nó sẽ tự tệp vào cái làn da của các bạn chứ nó không phải là đen rồi cái này đánh lên nó quá trắng hay là trắng nó đánh lên rồi nó quá trắng nữa hay là nó đen sạm xuống đó cái này là kem thần thánh nên sẽ hợp với tất tất cả các công da của mọi người luôn ừ, rồi cái hộp kem này đánh lên là rất là đẹp nó thật sự là như vậy đó là gia đình nè à đánh trước khi đi chơi và khi mà về nhà thì vẫn có thể bao nhiêu tiếng rồi mà vẫn có thể giữ được cái làn da rất là đẹp rất là căng bóng này càng để lâu càng đẹp nha mọi người đó bảo đảm mọi người là mua gặp kia là không bao giờ hối hận và giá 290 thôi và cái giá thị trường thì sẽ không bao giờ có giá này đâu cái thị trường là 300 300 rưỡi 400 nói chung là còn ốc rất rất là nhiều nữa là rất là nhiều giá đó nhưng mà đối với linh là mọi người đến với facebook linh mua hàng thì mọi người linh cam kết mọi người là mọi người mua hàng chính hãng và giá cực kỳ phải chăng và rất là rẻ lại còn tích điểm nữa đó mua nhiều lại có quà nữa đó là như vậy là cái nói chung là cái hậu đãi bên linh là như vậy thì đối rồi quay về cái hộp kem nói lan man hơi nhiều quay về hộp kem thì những cái thành phần là rất là tốt cho da đó nên là khi mọi người đánh lên da mọi người đừng có lo là sợ bóng dầu và những bạn nào da dầu thì linh chỉ các bạn mọi người chỉ cần đánh lớp kem này lên rồi sau đó mọi người đánh một cái lớp phấn phủ lên đó đánh một lớp phấn phủ lên thì da các bạn đã nó sẽ lì lại kìm dầu đi nhưng mà nó vẫn xây dựng được cái độ độ căng của cái làn da của các bạn chứ mới giống như là những cái kem kia các bạn đánh lên phủ phấn lên là nó lì hẳn luôn còn cái này nó vẫn giữ được cái cái độ căng căng của cái da bóng của da nha mọi người những cô nàng nào da dầu thì các bạn cứ nên quốc phấn phủ vào cho linh nha rồi thì khi mà đánh kem này thì mọi người có thể giữ được cả 8 tiếng đồng hồ 8 đến 10, 10 tiếng đồng hồ nên là mọi người cứ yên tâm là cứ tha hồ chơi đồ từ sáng đến chiều rồi sau đó mình về mình cũng tẩy trang thật là sạch rồi sau đó mình dưỡng da và mọi người lưu ý là cái kem này mình không nên để qua đêm